thì người ta hay làm cái gì trên đấy nhỉ à? hình ngôi sao à đúng rồi à, đúng không nhở đúng rồi thế thì cho bạn một tràng pháo tay thật lớn nào đây là phần quà của con nha chúc con luôn luôn ngoan ngoãn này chăm ngoan học giỏi nói chung là noel biết rằng ông già noel con vâng, vật vâng. tuần lộc là cưới ông già noel rồi thế ông già noel ngồi trên gì mà để phần lòng kéo đi nhỉ bài này thì ờ, các bạn chúng ta hay nhận được gì nhỉ? Quà. Đúng rồi, hay nhận được quà từ ờ, người thân trong gia đình này. Và ngày hôm nay các bạn đã nhận được quà từ ai nhỉ? Đúng rồi, các bạn nhận được từ ông quà, ờ, quà từ ông già Noel. Và với món quà này ông già Noel chúc tất cả các bạn này luôn luôn chăm ngoan, học giỏi và chúng ta làm sao nhỉ? Nghe lời ai nhỉ? Vamos. bây giờ ông già hôm nay sẽ mời từng bạn lên một và mỗi bạn sẽ chụp ảnh ông già em một kiểu rồi được không nào ông già Noel đi hát quà cho các bạn nhỏ khác thì ông già Noel xin được hỏi chúc tất cả các thầy cô các bậc quý của các bạn và đặc biệt là các bạn nhỏ thân yêu của lớp 2C chúng ta sẽ có một lớp 2C một mùa Giáng sinh an lành và thật ấm áp và chuẩn bị bước ra năm mới năm bao nhiêu nhỉ? Năm dạ, 2022. Đúng rồi, năm 2022 thì chúc tất cả các bạn cùng với gia đình mạnh khỏe hạnh phúc an khang và thịnh vượng